xong công việc mà cũng nghỉ ngơi xong rồi về ha chịu khó chụp ghê <laughs> định đi lên trên đó ăn à, ăn à, cái gì trứng trứng à, hồng đào á mà thấy đông quá nên thôi chỗ nào vắng vắng mình ăn như vậy là rất là vắng chủ nhật nữa vậy là vắng lắm ¡Gracias! thành phố Hồ Chí Minh quần xém xíu chạy ra làng xe hơi <laughs> lần đầu đi xe máy xuống Vũng Tàu đi bằng đường xe máy quá đẹp quá đẹp cây gió này nó lớn lên nữa thì mình sẽ có một cái thành phố Vũng Tàu sẽ có một cái con đường rất đẹp đó, mấy thế hệ mới được một hàng cây you down. thể tái luôn nó quay trở lại cái ờ, cái mình nói hồi sáng á à, quanh cái chuyện mà à, tạo động lực để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong công việc đó thì uh, uh, mấy anh em hay là mấy em người đó um, nghĩ như thế này cái chuyện à, tạo động lực đó nó là cái chuyện của mình nó không phải chuyện của tổ chức cũng không phải chuyện của sếp ha thì nếu như cái tổ chức nào mà người ta làm được điều đó thì quá tuyệt rồi nhà nước có tổ chức nào người ta không có làm cái chuyện đó đó thì ờ, nó cũng không phải là à, lỗi của của họ bởi vì ờ, không lẽ rồi một cái tổ chức ờ, mấy trăm người mấy chục người rồi mấy ngàn người phải đi tạo động lực khác sao mà cơ bản cái chuyện chuyện mình chán công việc hay là À, những cái lúc khó khăn thì à, mỗi người nó mỗi khác mỗi người sẽ có một cái tâm trạng một cái cảm xúc khác tùy vào từng cái thời điểm của của mình còn à, công ty thì cùng lắm là một năm một lần nghỉ mát hay là team building gì đấy thì là hết rồi đâu có thể nào mà cứ mỗi lần một nhân viên thấy mất đi động lực là phải đi đi làm cho mình đâu cho nên đó, mình phải xác định là tạo động lực là chuyện của mình không ai hiểu mình mà mình mình biết lúc nào mình đang mất động lực cho nên đó là cái chuyện duy trì cảm xúc được á mà cảm xúc tích cực kìa thì đó là một cái điều một cái thói quen nên tập à, khi chúng ta tập được rồi á, thì à, chúng ta sẽ thấy là à, cái việc uh, duy trì một cái uh, tâm trạng tốt nó cũng không quá khó đâu à, mình mình biến cái công việc mà mình nhìn cái công việc nó giống như là một cái giai đoạn à, để mình relax luôn á thì tự nhiên mình không có thấy công việc nó quá nặng nề nữa thậm chí ờ, nhiều khi ờ, còn trông cho có được giao đi cái công tác đi ờ, xa xa để có có có dịp để để relax nữa đúng không cho nên đó là ăn thua mình là mình mình áp lực hay không áp lực vào do mình thôi à, khi chúng ta Ờ, gắn bó với một cái công ty à, thì thì mình phải vượt qua được những cái khó khăn và những cái áp lực của bản thân á những giới hạn của bản thân thì thì mình sẽ gắn bó được với công ty tổ chức nó lâu hơn họ sẽ có thời gian họ hiểu mình nhiều hơn mình cũng hiểu họ nhiều hơn thì ờ, khi đó thì tất cả những cái năng lực của mình ờ, người ta sẽ hiểu được và người thực sự mà nói khi mà một cái tổ chức mà người ta muốn ờ, cốt nhắc ai đó lên vị trí cao hơn thì người ta cũng sẽ quay lại đánh giá cả một cái quá trình của anh em đối với tổ chức đó như thế nào làm sao người ta có cái cơ hội đánh giá khi mà Ờ, bạn không đủ kiên nhẫn để mà mà đợi và thể hiện không đủ kiên nhẫn để mà gắn bó không đủ kiên nhẫn để tự vượt qua những cái rào cản và giới hạn của bản thân mình đúng chưa anh chị này đi ờ, xe nhìn rất là classical phong cách rock sau này mình thấy mấy anh em chơi phân khối lớn mà chơi cái phong cách này mình thấy nó hay nó điềm đạm nhìn nó chững chạc không vui nó không quá vui cái gì quá con không hay đâu nó cửa ngõ là thành phố Vũng Tàu cây cối rồi đẹp ghê ráng giữ cho mình những phút giây mà nó làm những điều mình thích nó đừng nghe non nê đó